Phản ứng oxy hóa khử thì đây là một vấn đề khá là quan trọng ở chương trình hóa học của chúng ta. Tuy nhiên với chương trình lớp 8 thì chúng ta chỉ nghiên cứu phản ứng này ở mức độ bề mặt, còn chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn phản ứng này thông qua một số cái kiến thức đơn vị kiến thức ở chương trình lớp 9 và chuyên sâu nhất ở trong chương trình lớp 10 các em nhé. Đối với phản ứng oxy hóa khử thì điểm đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là cái sự khử và sự oxy hóa Chúng ta nhớ giúp thầy sự khử là gì ạ? Sự khử là sự tách oxy ra khỏi hợp chất. Tách oxy ra khỏi hợp chất thì người ta gọi đó là sự khử. Được chưa nhỉ? Đấy, ví dụ như là trong một cái phản ứng như sau. Đây, CuO cộng với H2 tạo thành Cu cộng với nước. Thì trong phản ứng này rõ ràng là nếu như chúng ta chỉ nhìn và quan sát ở đây đó là CuO thì cái nguyên tử oxy của chúng ta lúc này nó sẽ bị tách ra khỏi CuO như vậy là chúng ta có thể gọi cái CO này là chất gì ạ? Là cái sự khử, đúng không ạ? Là sự khử. Sự khử CO. Được chưa ạ? Đấy. Và ngược lại, đối với sự khử đó là sự oxy hóa. Thầy lặp lại nhé, sự khử và oxy hóa, chất khử, chất oxy hóa hay là tính khử và tính oxy hóa luôn luôn là một cặp nó đi song hành cùng với nhau, song song cùng với nhau. Ví dụ đã có tính khử thì chắc chắn phải có tính oxy hóa và ngược lại.